Bản mệnh có thể đưa ra nhiều quyết định đúng đắn ngay cả ở trong những tình huống khó khăn nhất. Điều này giúp bạn xây dựng được lòng tin nơi mọi người. Chính ấn trợ mệnh, con giáp này được cấp trên tin tưởng trao thêm cho nhiều trọng trách nữa. Khả năng làm việc tốt cùng tinh thần cống hiến hết mình vì công việc giúp những chú chuột tiến lên khá nhanh. Ngũ hành tương sinh nên hôm nay cũng là ngày mà đường tình của con giáp này vô cùng thuận lợi. Các cặp đôi say sưa tận hưởng những giờ phút ngọt ngào bên nhau. Hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, đừng để đến lúc tình yêu phai màu thì tiếc nuôi cũng đã muộn màng. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. 2. Tử vi tuổi Sửu. Chính tài xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Sửu mang may mắn về tiền bạc cho con giáp này. Hôm nay bạn không cần lo lắng nhiều về tiền bạc đâu nhé. Tài chính vững vàng giúp cho con giáp này thoải mái làm những điều mình muốn, nhưng hãy học cách tiết kiệm phòng khi cần nữa. Chẳng những vậy, chuyện tình cảm của bạn còn không gặp bất cứ trở ngại nào nhờ có thủ sinh kim. Đào hoa nở rộ, con giáp này nếu còn độc thân sẽ dễ tìm được tình yêu của đời mình một cách vô cùng tình cờ nhưng cũng rất đỗi lãng mạn. Đôi lứa tìm hiểu nhau lâu ngày có thể tính tới chuyện trăm năm, về ra mắt gia đình. Tình yêu nở rộ là lúc con tim luôn hướng về nhau, hãy trân trọng những gì mình đang có nhé. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Cục diện tương xung báo hiệu những mâu thuẫn, cãi vã có thể xảy đến với người tuổi dần trong hôm nay. Bạn rất dễ nổi nóng hoặc có chuyện mà không kiềm chế được bản thân khiến mọi chuyện trở nên rắc rối. Chút bất đồng nhỏ cũng có thể dẫn tới khẩu chiến hay xô sát lớn. Tỷ kiên còn là điểm báo tiểu nhân đang cố tìm cách phá hoại con giáp này. Dường như có kẻ luôn cảm thấy ghen tị với những thành tích mà những chú hổ có được nên sẵn sàng ra tay hành động táo bạo, đẩy bạn vào những tình huống éo le. Vì thế bản mệnh phải điềm tĩnh để xử lý, đừng vì một kẻ tiểu nhân mà hành động sai, trở nên xấu xí trong mắt người khác. Ngũ hành xung khắc khiến cho tình cảm giữa bạn và người ấy không được suôn sẻ cho lắm. Đôi bên đều có lỗi nhưng không ai chịu xuống nước, có những vấn đề cần phải ngồi lại bàn bạc với nhau. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất. 4. Tử vi tuổi Mão, Kiếp tài giáng họa, vận trình tài lộc của người tuổi mão trong ngày thứ hai này có điểm báo thất thoát khá rõ. Nguồn thu chẳng có nhiều nhưng lại có nhiều việc cần phải chi tiêu nên tiền bạc trong nhà cứ thế kéo nhau ra đi, tài lộc tiêu tan trong tích tắc. Nhưng nguyên nhân của điều này phần lớn nằm ở chính bản thân con giáp này. Có lẽ bạn có phần ngây thơ và cả tin, nghe theo lời những kẻ xu nịnh đưa ra những quyết định thiếu tính toán sáng suốt, liều lĩnh làm theo những điều chưa được xem xét kỹ càng nên dễ dàng để tiền trôi khỏi túi một cách đáng tiếc. Trong ngày tài lộc ảm đạm, đường tình duyên của bản mệnh cũng không được thuận lợi cho lắm do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Đôi lứa xảy ra nhiều mối mâu thuẫn, tranh cãi liên miên mà không tìm được cách giải quyết, cũng không tìm ra lối thoát cho cả hai người. Tình yêu vẫn còn nhưng vô cùng mong manh. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, hợi. năm Tử vi tuổi thìn. Ngày có tam hợp che chở, Người tuổi thìn được quý nhân dẫn đường giúp cho công việc có phần thuận lợi hơn, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của bản mệnh. Những kế hoạch con giáp này đề ra đều được thông qua và thực hiện đúng tiến độ, đạt kết quả như mong đợi, không tốn quá nhiều thời gian và công sức. Thiên tài xuất hiện còn mang vận may tới cho vận trình tài lộc của con giáp này. Người kinh doanh được các thần trợ giúp nên buôn bán phát tài, có nhiều khách hàng tự tìm đến, chất lượng sản phẩm được khách hàng công nhận và đánh giá cao trên thị trường, mở ra những bước tiến mới cho mệnh chủ. Nhờ ngũ hành ngày tương sinh nên tình cảm riêng tư của những chú rồng cũng có khởi sắc, nhất là với người đang trong giai đoạn hẹn hò, tìm hiểu. Hãy tranh thủ cơ hội này để tăng tiến mối quan hệ, cùng nhau xác định cụ thể hướng đi trong tương lai của cả hai. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu. 6. Tử vi tuổi tỵ Nhị hợp mang tới cho người tuổi tỵ thêm nhiều phúc phần hơn người trong hôm nay. Bản mệnh có nhân duyên cực vượng, tình cảm khác giới hài hòa, đào hoa cũng nhiều vô kể. Đây là lúc để bản mệnh mở lòng mình và tìm thấy người tâm đầu ý hợp chung bước sau này. Đây cũng là cơ hội để những bạn đã có gia đình có thể hàn gắn dạn nứt. Sau tất cả, gia đình vẫn là quan trọng nhất và cả bạn lẫn người ấy để cố gắng gìn giữ hạnh phúc này. Bạn biết rằng không phải ai cũng may mắn như bản thân khi được sống bên người mình yêu thương và có một mái ấm hạnh phúc. Thực thần nhập cục sẽ cực kỳ có lợi cho những người làm nghề kinh doanh. Bản mệnh kiếm tiền không quá khó khăn, mặc dù phải hy sinh nhiều thời gian cho gia đình nhưng những gì bạn làm cũng vì muốn mang tới chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người thân yêu nên luôn được nửa kia ủng hộ. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. 7. Tử vi tuổi Ngọ Thứ hai này, người tuổi ngọ cần phải tập trung hơn vào công việc chính của mình. Bởi thương quan xuất hiện có thể gây nên những rắc rối trong công việc, đòi hỏi bản mệnh tập trung cao độ thì mới có thể giải quyết được. Càng lơ là, để đầu óc trên mây thì bạn càng dễ có khả năng gây ra sai sót. Lại thêm ngũ hành xung khắc còn khiến cho mọi chuyện thêm rối ren khi tình cảm của bạn không được như ý muốn. Bạn và người ấy có những mâu thuẫn và xung đột bất ngờ,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 Tử vi tuổi mùi Chính tài xuất hiện trong ngày hôm nay sẽ trợ lực cho người tuổi mùi có những quyết định sáng suốt, nhờ đó không chỉ giải quyết công việc ổn thỏa mà còn có thể thu về vài khoản tiền đáng kể. Tuy nhiên, bạn không nên chi tiêu quá nhiều mà nên ra lập kế hoạch tài chính rõ ràng, tiết kiệm hợp lý phòng các trường hợp khẩn cấp. Ngũ hành tương sinh giúp cho người độc thân vượng vận đào hoa, sớm tìm được cho mình người ưng ý để đồng hành trên bước đường đời. Bản mệnh nên thoải mái đón nhận tình cảm,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 Thiên quan nhập cục khiến vận trình của người tuổi thân xa sút khá rõ. Ngày nay, có quá nhiều chuyện xung quanh khiến bạn không thể tập trung làm tốt công việc hiện tại của mình. Vì vậy mà hiệu suất sụt giảm, công việc trì trệ. Chỉ cần một chút sai sót, bao cố gắng của bạn bấy lâu nay coi như đủ sông đủ biển hết. Ngày hôm nay, những chú khỉ cũng cần phải thận trọng hơn trong việc kết giao bạn bè, cũng như mở rộng các mối quan hệ khi mà tiểu nhân vận của bạn đang khá vượng. Đừng vội vàng tin tưởng người khác, bạn không thể biết được hết về con người của ai đó chỉ trong một sớm một chiều. Ngày mộc xung khắc với kim là báo điểm vợ chồng dễ to tiếng, khắc khẩu. Vậy nên, làm gì bạn cũng cần tiết chế cảm xúc, một điều nhịn chín điều lành. Hôm nay cũng không phải là thời điểm hợp lý để các bạn độc thân bày tỏ tình cảm với đối phương. Nên kiên nhẫn chờ thời cơ chín muồi cũng là để dành nhiều thời gian tìm hiểu đối phương kỹ càng hơn. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ quý nhân phù trợ, hợi, sửu. 10. Tử vi tuổi dậu Chính quan trợ mệnh, tạo bước thăng tiến cho người tuổi dậu trong hôm nay. Bạn luôn giữ cho mình tinh thần hào hứng với công việc, coi mỗi lần thành công là một lần khảo nghiệm khả năng của bản thân. Với tinh thần trách nhiệm cao, lại luôn sẵn sàng cống hiến hết mình, những chú gà sẽ sớm giành được những thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Nếu bạn bỏ được thói quen dành quá nhiều thời gian cho những việc riêng tư thì có lẽ đường tiến thân sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, ngũ hành kim quá vượng không tốt cho sức khỏe của con giáp này. Bạn cần chú ý chăm sóc sức khỏe nhiều hơn, tránh để công việc và những nỗi lo lắng thường nhật ảnh hưởng nhiều đến tinh thần. Sức khỏe là vốn quý, đừng đánh mất nó vì bất cứ lý do gì. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất, Thiên tài mang đến vận may và tin vui liên quan tới tiền bạc, công việc cho người tuổi tuất. Người làm công ăn lương có thêm nguồn thu nhập bên ngoài từ nghề tay trái, tìm được cho mình hướng đi, hướng phát triển mới trong tương lai, không bị phụ thuộc nhiều vào công việc chính. Với những người làm kinh doanh thì nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, tính toán kỹ càng xem nên đầu tư, đổ vốn vào đâu thì thích hợp. Khi đang có tiền bạc dư rồi cần phải tính chuyện tương lai để nguồn tiền luôn trôi chảy, lợi nhuận không ngừng, trong ngày thổ sinh kim, người đã có đôi có nhiều cơ hội để thể hiện tình cảm của mình với đối phương. Tình cảm được cả hai bên nâng niu và trân trọng nên vô cùng vững chắc. Những kỷ niệm đông đầy theo thời gian, bạn đắm chìm trong niềm hạnh phúc tưởng chừng như vô tận. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi. 12. Tử vi tuổi hợi. Tương hại giáng họa khiến người tuổi hợi gặp phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối trong ngày hôm nay, tiểu nhân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, gây ra cho bạn nhiều thị phi, điều tiếng. Trong trường hợp đó, chớ vội nóng nảy mà hãy tìm hiểu gốc rễ vấn đề trước. Tính tình nóng nảy, dễ kích động khiến bạn hay đưa ra những quyết định sai lầm. Trước khi làm một việc gì, nếu còn chưa chắc chắn, hay thảo luận với những người đáng tin xung quanh mình hoặc hỏi xin kinh nghiệm xem sao, có thể bạn sẽ có một hướng đi đúng đắn hơn. Kim sinh thủy, mối quan hệ giữa con giáp và nửa kia của mình rất tốt đẹp,